chia sẻ thông tin và tư vấn đầu tư của Đào Nguyễn Bất Động Sản Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề đó là mua nhà được hình thành trong tương lai có an toàn hay không Nói một cách khác đó là mua nhà ở các dự án à, và họ sẽ xây ờ, trong khoảng từ 2 tới 3 năm sau đó mình sẽ nhận nhà thì như vậy nó có an toàn hay không ha thì mình sẽ xem được cái lợi ích của cái việc mà mua nhà hình thành trong tương lai và cái rủi ro cái lợi ích của việc mà mua nhà hình thành trong tương lai đó là à, chi phí à, với lại cái à, tài chính của bạn à, nó cũng sẽ à, không có phải là yêu cầu ừ, nhiều như những cái nhà bạn đã hình thành sau đó khi nào nhận nhà thì bạn sẽ thanh toán tiếp à, những chủ đầu tư họ sẽ có nhiều cái chính sách để hỗ trợ nhà đầu tư à, mỗi một chủ đầu tư ha và mỗi một giai đoạn họ sẽ có những cái chính sách khác, khác nhau à, sẽ hỗ trợ tốt ví dụ như trong cái cái cái dịch này à, nhiều chủ đầu tư có những chính sách rất là tốt hoặc là có những chủ đầu tư họ sẽ à, cho bạn cái khoản mà ví dụ như là bạn mua nhà mà bạn không cần tiền luôn không phần trăm luôn bạn chỉ cần có một cái căn nhà một cái tài sản đó thôi và à, có hoặc là bạn có tiền gửi ở trong ngân hàng thì họ đương nhiên họ sẽ cho bạn mua với cái bảo đảm bằng cái căn nhà đó hoặc bảo, bảo đảm bằng cái số tiền ở trong ngân hàng đó tới khi nhận nhà thì bạn mới bắt đầu bạn trả uh, gốc và lãi này nọ ha hoặc là có chủ đầu tư họ sẽ hỗ trợ bằng cách rằng là họ sẽ uh, ân hạn lãi và gốc uh, cho những năm mà là xây dựng đó bạn chỉ đóng khoảng là 20% có chủ đầu tư thì 15% tới 20% hoặc là 30% rồi phần còn lại là ngân hàng sẽ cho vay mà nếu mà bạn có tiền Ờ, bạn cứ đừng gửi ngân hàng ha thì khi trước khi mà nhận nhà thì bạn sẽ thanh toán cái phần đó thanh toán cho chủ đầu tư ha thì số tiền đó sẽ không bị phạt có rất là nhiều chính sách hoặc là hiện tại thì có một vài cái ngân hàng ha, có những cái chính sách đặc biệt ví dụ như là họ sẽ à, cái số tiền của bạn bạn ờ, thay vì Ờ, bạn ờ, mua cái à, bất động sản bạn bán bất động sản ở đâu đó bạn bỏ tiền vào cái ngân hàng của họ và bạn mua bất động sản của một cái dự án nào đó thì ờ, cái việc mà là ừ, thay vì đóng lãi trên toàn cái số tiền mà bạn vay thì bạn chỉ đóng lãi trên cái số tiền mà trừ đi cái số tiền mà bạn gửi ngân hàng ở họ thì đóng lãi cái số khoản trên lệch đó thôi à, nó có rất là nhiều cái chính sách bạn có thể là tìm hiểu ở các ngân hàng ha rồi à, cái lợi ích tiếp theo của cái việc mà mua nhà trên giấy này thì giảm cái áp lực về tài chính nếu như bạn chỉ có một à, số tiền khoảng 15 à, 20 phần trăm 30 phần trăm thì bạn thanh toán từ từ ha trong vòng 2 năm à, và số còn lại thì ngân hàng sẽ cho vay và bạn cũng sẽ trả từ từ và bằng cái thu nhập của bạn à, thu nhập hàng tháng của bạn à, bạn sẽ tích cóp được một số tiền bạn trả lãi và gốc cho ngân hàng thì sau một thời gian bạn sẽ có được một tài sản à, bằng cái việc mà bạn tích lũy à, cái thu nhập của mình hàng tháng đó nó cũng rất là hay ha thay vì bạn phải bỏ số tiền rất là lớn bỏ một cục tiền ví dụ như là bây giờ bạn mua cái căn nhà mà 10 tỷ đi thì bạn phải trả hết 100 phần trăm của 10 tỷ à, trước mắt là phải trả 95 phần trăm tiền khi ra công chứng thì bạn biết là phải trả 9 tỷ rưỡi chẳng hạn Nha, thì à, sau đó khi mà giấy tờ xong thì bạn cũng phải thanh toán hết với số tiền mặt mà hiện tại 10 tỷ à, cũng rất là lớn ha còn nếu mà bạn mua nhà hình thành trong tương lai số tiền 10 tỷ đó thì tới khoảng tới khoảng 3 năm nữa bạn phải trả hết 10 tỷ còn lại là bạn sẽ trả từ từ khoảng 3 tỷ trong vòng là 2 năm à, bạn sẽ đóng cái số tiền đó từ từ à, nó sẽ giảm cho bạn cái áp lực tài chính hơn nhưng mà nó có một cái mặt khác đó là có những cái rủi ro khi mà bạn mua nhà trên giấy như vậy ha thì à, thường á là khi mà bạn mua nhà ở trên những cái dự án thì cho dù những cái chủ đầu tư đó uh, lớn nhưng mà nhiều khi cái pháp lý của họ họ cũng sẽ bị uh, vướng một chút xíu nào đó thì có thể rằng là cái pháp lý đó nó không có uh, rõ ràng lắm khi mà bạn mua thì bạn cũng sẽ uh, gặp một số cái vấn đề uh, còn đối với những cái chủ đầu tư họ không uy tín thì uh, họ có thể là à, bạn mua những cái dự án à, họ vẽ ra những dự án trên giấy và bạn bị gạt ha và từ một cái tài sản đó họ bán cho nhiều người cũng có luôn thì nó đó là cái rủi ro hoặc là ờ, cái việc mà là tìm hiểu về pháp lý nó rất là khó tại vì ờ, họ ví dụ như bạn là nhà đầu tư lớn đi à, bạn mua nhiều thì họ sẽ cho bạn coi pháp lý còn đối với nhà đầu tư nhỏ mua có một tài sản thôi thì cái việc mà là xin giấy tờ pháp lý cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng à, và những nhà đầu tư thường những nhà đầu tư mua những dự án thì họ cũng không có biết là phải à, đòi hỏi xem tất tần tật những cái giấy tờ pháp lý xem có à, giấy phép một phần năm trăm hay không xem có giấy phép xây dựng hay không à, xem rồi xem tất cả những cái giấy tờ thuộc uh, sở hữu của chủ đầu tư hay không rồi nếu mà chủ đầu tư không phải là uh, được cấp phép dự án đó mà chủ đầu tư chỉ là nhà phát triển dự án đó thì liệu rằng có cái hợp đồng uh, ký tế kết giữa uh, người được uh, cấp phép dự án với lại người phát triển dự án hay không à, nói chung là có rất là nhiều giấy tờ đòi hỏi nếu mà nhà đầu tư họ kỹ thì họ phải đòi xem những cái giấy tờ pháp lý đó ha nhưng mà thường thường á nhà chủ đầu tư họ à, mới có dự án là họ đã bắt đầu uh, cho đặt cọc giữ chỗ và bán rồi nên nhiều khi cũng chưa kịp có à, là họ đã bắt đầu đã bán rồi ha nên uh, nên cái việc này nó cũng có một cái chút xíu gì đó gọi là rủi ro hoặc là khi mà bạn mua những cái dự án trên giấy thì nguy cơ cũng có thể là mất trắng hoặc là kiệt tụ mệt mỏi luôn cũng không được bồi thường nhiều khi chủ đầu tư những cái chủ đầu tư nhỏ mà không uy tín hoặc là họ vẽ ra những cái giấy tờ những cái dự án ma ha và mình là cái người mà uh, mua thì ờ, mình sẽ bị chịu thiệt cái cái, cái khoản đó rồi um, hoặc là những người mua phải những cái dự án mà chủ đầu tư họ bỏ trốn luôn à, và mình tìm ra thì lúc đó là phải đi thư kiện rồi phải chờ xử lý rồi chờ tòa xử lý rồi rất là nhiều à, rồi Ờ, rủi ro khác nữa là cái chủ đầu tư họ thay đổi cái quy hoạch ở trong cái dự án đó ví dụ rất là nhiều chứ không phải là một một hay hai cái chủ đầu tư rồi nhiều chủ đầu tư họ tự ý thay đổi quy hoạch thay vì à, quy hoạch là như vậy họ đã xin được cấp phép như vậy rồi họ tự ý họ thay đổi họ có thể là họ đem họ dời cái này qua cái khác ví dụ như là hoặc là cái ví dụ phòng đọc hay là uh, thư viện hay là phòng tập hay là những cái uh, cái tiện ích cho cộng đồng thì họ đem họ bỏ họ sẽ làm thêm những cái gì khác ở trong đó không đúng với lại cái giấy phép uh, được cấp thế là sẽ bạn cái nguy cơ của bạn là bạn sẽ không được uh, nhận nhà ha thứ nhất nhiều khi bạn sẽ không được nhận nhà uh, tại vì bị dự án bị đình trệ lại à, rồi hoặc là chủ đầu tư họ xây thêm cơi nới thêm à, cơi nới thêm tầng chẳng hạn và cũng bị đình trệ lại thì bạn cũng không được nhận nhà hoặc là à, nếu mà gọi như bạn có nhận nhà thì bạn cũng không được cấp sổ à, rồi rất là rủi ro à, trong cái việc mà là chủ đầu tư thay đổi cái quy hoạch như vậy rồi có theo đó là cái chất lượng của cái à, sản phẩm chất lượng của dự án mà mình không thể nào biết được ha nhiều chủ đầu tư họ vẽ ra họ làm cái nhà mẫu thiệt đẹp thiệt lung linh như vậy nhưng mà khi mà bàn giao á mình thấy ôi sao mà nó không được lung linh như vậy ha à, à, đó là cái rủi ro mà nhà đầu tư sẽ à, phải chịu khi mà mua những cái dự án được hình thành trong tương lai nói chung là uh, có những cái để mà nó hình thành trong tương lai chủ đầu tư họ họ vẽ ra cho nó lung linh cho nó uh, đẹp ha nhưng mà chất lượng nó không được ha và sẽ xảy ra những kiệt tục uh, ờ, khi mà dân về ở hoặc là có những cái uh, như là chủ đầu tư họ uh, cái việc mà tranh chấp giữa chủ đầu tư và người dân ha về cái việc mà quản lý cũng rất là mệt mỏi đó đó là cái cái việc mà khi mà bạn mua nhà hình thành trong tương lai thì lời khuyên nào cho bạn khi mua nhà hình thành trong tương lai cái thứ nhất quan trọng nhất là bạn phải chọn được cái chủ đầu tư uy tín bạn à, sẽ xem rằng là à chủ đầu tư đó họ đã xây dựng à, bao nhiêu cái dự án rồi à, và trong cái à, khi mà họ giao nhà cho dân người dân Ờ, về ở thì cái chất lượng công trình nó như thế nào là bạn có thể vào những cái hội nhóm ha à, có thể là trên ờ, Zalo có thể trên Viber hoặc là trên những cái group trên Facebook bạn sẽ xem xem là dân cư ở khu vực đó họ phản ánh à, hoặc là những cái dự án đó họ phản ánh về cái việc mà chủ đầu tư đó như thế nào có ờ, sổ cho dân cư hay không rồi cái việc mà lý ở trong khu dân cư đó nó có tốt hay không ha thì bạn sẽ xem rằng bạn hoặc là bạn sẽ uh, mua khi mà bạn có niềm tin vào chủ đầu tư đó và nếu mà uh, để an toàn hơn thì bạn cũng có thể rằng bạn uh, sẽ uh, đợi uh, họ có giấy phép à, tất cả mọi thứ à, xây xong móng ha xây xong móng rồi thì bạn sẽ mua chẳng hạn hoặc là thường đó ừ. là sẽ có nhiều cái giai đoạn cho nhà đầu tư những nhà nhà đầu tư mà họ uh, họ họ cảm thấy rằng cái việc đó họ có thể chấp nhận đủ rủi ro và cái việc xin lời cao thì họ sẽ mua ngay cái đợt đầu tiên tại vì khi đó là chủ đầu tư sẽ có cái giá là tốt nhất à, và khi mà xong móng rồi à, bắt đầu ký hợp đồng rồi thì sẽ là một cái mức giá khác và nếu mà để an toàn thì bạn sẽ mua vào cái thời điểm có xong móng rồi có ký hợp đồng mua bán thì bạn sẽ mua lại hoặc là bạn sẽ chờ khi nào mà là chuẩn bị giao nhà à, là chắc ăn nhất là đã xây xong hết trơn rồi chuẩn bị giao nhà thì bạn mua cũng được thì lúc đó giá cũng cao hơn đổi lại bạn sẽ có sự an tâm hơn à, hoặc là bạn à, có thể là à, mua những cái dự án thì nhiều nhiều dự án lớn họ sẽ có, có phân khu 1, phân khu 2, phân khu 3 chẳng hạn thì ví dụ bạn thấy phân khu 1 ok rồi bạn vô cái group à, những cái cộng đồng bạn xem là à cái chủ đầu tư này ok thì bạn có thể là mua cái phân khu 2 thì lúc đó giá lên ha nhưng mà bạn sẽ à, an toàn và để an toàn hơn là những cái dự án nào mà à, có cái sự bảo lãnh của ngân hàng đó là chắc chắn nhất ha tại vì khi mà ngân hàng bảo lãnh chủ đầu tư ờ, không giao nhà cho bạn ha ờ, không giao đúng thời hạn hoặc là có vấn đề gì về chất lượng thì ngân hàng họ sẽ đứng ra à, thanh toán cho bạn bồi thường cho bạn à, đó một, vài cái kinh nghiệm à, đi đầu tư thì tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo